Đề bài ngày hôm nay Hình ảnh nào làm nên cái hay, cái đẹp cho câu thơ Chỉ còn tiếng đàn ngân nga với một dòng trăng lấp loáng sông đà Câu thơ của tác giả Quang Huy Và câu hỏi tiếp theo cho ý này Nêu cảm nhận của em về hình ảnh đó Bài này thuộc dạng thứ hai bởi vì con đang cần phải tìm về hình ảnh cái hình ảnh để tạo nên cái hay trong nội dung, cái đẹp trong nghệ thuật của câu thơ và từ đó con sẽ lồng ghép để nêu cảm nhận về hình ảnh đó. Như vậy, so với hai bài trước mà cô và Toleha đưa ra thì bài này điển hình hơn và bài này cũng khó hơn một chút. Các con chú ý để hiểu bài này hơn nhé. Trước hết, như mọi khi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cảm nhận qua cách đọc chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, đọc hiểu nội dung. Với câu thơ này, các con lưu ý, toàn bộ bài tác giả viết theo thể thơ tự do, nhưng trong đó có một cái tài tình là trong thể thơ tự do tác giả lồng ghép những câu lục bát và vì thế nhịp điệu của câu thơ dường như mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Và đây là một câu lục bát như thế trong thể thơ tự do mà tác giả sử dụng. Con sẽ ngắt nhịp 44 ở câu thơ thứ hai. Và tất nhiên ta sẽ nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả về âm thanh, gợi tả về hình ảnh. Đó là ngân nga lấp loáng. Và từ tạo nên hình ảnh đẹp cho dòng sông, đó là từ dòng trăng. Các con nghe cô đọc nhé. Chỉ còn tiếng đàn ngân nga với một dòng trăng lấp loáng sông Đà. Câu thơ trong bài thơ tiếng đàn Balalaika trên sông Đà của tác giả Quang Huy, một